Ui, aber ob die da sitzen, okay. Ja. Tắm cũng không được. À, như thế đấy hả? Nặng máy. Tắm nó nặng máy là. Quay riêng đâu phát để nhìn ảnh nhìn thấy mặt. Anh có khả năng chúng mà tại để nhiều quá. Đúng, đúng, đúng. Instagram, Instagram. أنا عودها ใช่ไหมเนี่ยไดียัทยงูนะใจเย็นๆ เด้อว่าต้อคิวบนเขาแล้วจะเด้อเอาตัวนี้ฟังดีกว่านะโอเคเอา้างนี้ครับกลัวเออ đắng đẹp thì đùa nghe vị làm sao ấy đây này gươm là là là nước màu xanh mà này tại sao lại mà có màu xanh luôn bạn ơi à gọi xe rồi à? Thế đi. Đi đi đi các bạn kìa dạ, Bà đi đi đi Đây mấy sáng này Ờ được đấy Hale ver Look at that. thôi 了。 Yeah. 我怀疑，哎。 này đứng cách gì chụp nữa đó có hải nè hải nè có cái hải nè I'd đầy ruộng Ha ha ha. Vâng. Vâng. Cái kia bọc từ ngay cái kia chị đây sang đây đâu ra. Be no, no, no fly camera. sir. Good food. Thank you. Thank you. Oh. Thank you. Spider. Thank you. Vai, vai, vai.